Chào tất cả anh em nha Thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình cũng tiếp tục giới thiệu cho anh em Tất cả những cái dụng cụ mà để hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua trong cái dịp Tết sắp tới này Thì ờ, trước khi mà mình ờ, test những cái món đồ này cho anh em coi Chỉ cho những anh em nào mà chưa từng chơi cái cách sử dụng Thì mình cũng nhắc lại luôn cho để cho anh em nhớ anh em chú ý Ở cái vấn đề mà khi mà anh em lựa chọn mua cho mình một cái sản phẩm gì đó anh em sử dụng thì hiện tại thì ở gần đây thời gian này thì ở gần à, cái chỗ mình ở bến xe miền đông này thì nói chung là nó xuất hiện những cái thành phần lừa đảo rất là nhiều bởi vậy anh em phải xem xét kỹ cân nhắc khi mà mình đi mua một cái gì đó về mình xài mình coi cái, sản phẩm đó nó có thật hay không để tránh cái trường hợp khi mà anh em lên đây anh em sẽ bị lừa đảo thì uh, những cái đồ chơi mà ngày hôm nay mình giới thiệu cho anh em thì nói chung nó cũng chẳng có gì là mới mẻ so với những nào mà, những anh em nào mà đã từng chơi rồi nói chung những cái đồ này thì nói chung mấy năm nay bầu cua sóc đĩa tài xỉu thì nói chung nó cũng lay hoay những cái đồ này qua lại vậy thôi nó chỉ làm mới hơn hoặc là nó làm giảm được cái tan tích đi phần nào thôi chứ hai năm nay mình bán thì bầu cua sóc đĩa tài xỉu hoặc là bài lá nó chưa ra một cái món gì mới một cái công nghệ gì mới để chơi hết thì à, đối với những anh em mà từng chơi rồi từng xài rồi thì ở những cái sòng sới lớn thì anh em chơi những cái sản phẩm này rất là khó nhưng mà đối với những anh em nào mà đang chơi ở những cái sòng là sòng làng sới làng nói chung là lâu lâu chơi lần thua tha đang đi kiếm đồ thì đây cũng là những cái sản phẩm để hỗ trợ cho anh em gỡ lại những cái gì mà anh em đã lỡ thua thì cái cái bộ ngày hôm nay mình giới thiệu cho những anh em mà chơi được ở những sòng chơi mà nó dễ cục chơi mình sắp xếp được đồ đạc mình có thể cháo được thì à, đây là cái bộ bồ cua báo rung sáu mặt gắn chip thì nó sẽ báo cho anh em biết kết quả ở bên trong chuẩn xác 100% và cái mà anh em đi chơi anh em cần chuẩn bị cho mình đó là một bộ thì nó chỉ có một hộp với lại một máy rung cái hộp này thì anh em làm sao vô sòng anh em cháo cho mình một hộp vô là anh em có thể chơi được nắp là nắp chợ đĩa cũng đĩa chợ hai cái hộp này cũng là hai hộp chợ mình chỉ cần bỏ một hộp mình vô thôi là có thể chơi được còn cái cục rung này thì anh em đeo ở trên người cục rung này thì anh em có thể đứng xa 10 mét nó vẫn có thể bắt sóng được nha tầm 10 mét đổ lại là nó sẽ rung không cần phải đứng sát bên còn à, ở đây thì à, pin của nó là xài pin của ờ, máy lạnh hết pin thì anh em cứ thay vô thôi nói chung xài cũng rất là ok còn cái bộ này thì mình nói luôn là chuẩn xác tuyệt đối không cần phải lo gì cái phần mà chuẩn hay không nhưng mà đi chơi là cái khó của nó là phải đem hộp theo đem đồ của mình theo thì mới chơi được thì uh, thì uh, cái uh, hộp này mình đã làm sẵn rồi thì bây giờ cái hộp này nó sẽ có 6 cái kiểu rung khác nhau mỗi mặt nó sẽ có một kiểu rung khác nhau để cho anh em phân biệt được cái ờ, mặt nào nó nổi lên để anh em chơi nói chung cũng rất là dễ thôi thì mình ờ, thì mình test thử cho anh em coi để anh em thấy được cái phần ờ, chuẩn xác của nó cũng như là cách chơi nó rung như thế nào để anh em dễ hiểu hơn đây là thì cái hộp này thì bây giờ nó sẽ có 6 kiểu rung thì à, mình sẽ ghi lại luôn để cho anh em cùng đánh với mình luôn thì à, đầu tiên là nó sẽ có từng rung là một ngắn nè một cái ngắn rồi xong đến à, hai cái ngắn 6 kiểu rung nó rất là dễ phân biệt rồi một cái dài nè rồi hai cái dài nè rồi một mặt là không rung nè nó có một mặt không rung nha còn à, năm mặt kia là năm kiểu khác nhau rồi một mặt à, một cái ngắn với lại một cái dài thì à, mình sẽ mình cũng chưa có ghi lại nữa mình bây giờ mình lật rồi mình test thử cho anh em coi còn cái cục rung này khi mà anh em đeo ở trong người anh em giữ ở trên tay á, thì nó không khi mà nó rung á nó không hề có âm thanh nha nè bây giờ nó rung nè đây mình cho thử cho nó rung nè không hề có âm thanh đây nó không rung nó không rung là do cái sóng của nó sóng của nó thì anh em chỉnh ở đây nha nè hai cái này là mình chỉ cho anh em luôn cái này là cái sóng của nó là nó nằm ở Ê, đụng má rớt Ê, à, cái sóng của nó đây cái sóng là nằm ở ngay cái lò xo này nè anh em muốn nó bắt xa thì anh em chỉ cần nhích nhẹ cái ở bên phải qua nè chỉnh nói chung mình chỉnh hai cái cột sóng này là ok đối với những anh em nào chưa biết người ta không chỉ anh em đâu nhưng mà mình chỉ luôn ở cái phần này là cái phần chỉnh sóng là chỉnh ở cái này mình chỉnh ở cái này nó sẽ được xa hơn những cái chip mà nói chung chip thì nó có một loại thôi cũng chả có nhiều loại đâu chip đẻo chip xịn cái đó là do người bán người ta ấy là cái đó mình cũng không bóc tách ra được thì à, mình chỉ cho anh em cái phần chỉnh sóng ở cái video này luôn đây là con tôm nè một cái dài đây mình bỏ nó lên cái đĩa cho anh em cùng nghe được cái à, cái âm thanh mà nó rung nè cái này mình chưa chỉnh sóng anh em đợi mình xíu mình mình chỉnh cho cái sóng nó xa xa xíu rồi mình uh, test tiếp cho anh, anh em coi rồi ok tiếp tục nè đây bây giờ mình thả từng mặt mình test thử cho anh em coi nè cái này là con bầu hình như nó không bao giờ rung sao không có mặt nào luôn hết vậy một cái ngắn nè là con tôm con tôm là chắc chắn một cái ngắn chỗ nó khác nè. đây rồi mình chỉnh lại cái sóng cái Đây do chưa chỉnh sóng cho nên nó hơi trục chặt đây chỉnh lại nè con bầu không rung nè con cua nè một cái ngắn một cái dài là sẽ ra con cua nè thì khi nào nó rung một ngắn một dài anh em cứ đánh con cua còn nó không rung thì à, mình cứ đánh con bầu đấy cũng dễ thôi cái này con nít đánh cũng được hai cái ngắn để đánh à, con cá nè con gà coi con gà là một cái ngắn nha nãy là con, sai, tôm là sai nè cái này bằng gà nha nãy chưa chỉnh sóng cho nên nó hơi tầm bậy con nai nè một cái ngắn một dài con tôm là một cái dài nè thì đối diện với con tôm nay là bằng hai cái dài nè đến con tôm nè cái này con nai ở thì bây giờ mình sóc thử mình test thử cho anh em coi nè nói chung là chuẩn tuyệt đối cái chén nào không vuông thì anh em đánh ít thôi một cái dài nè đánh con nai có con nai nè một ngắn một dài đánh cua rồi bỏ này xa ra lại nè chén này nó không rung đánh bầu nè có hai con bầu không rung tiếp đánh vẫn đánh bầu đánh bầu ít tiền thôi chén này không rung anh em đánh ít thôi nha còn hộp thì mình làm được tất cả các loại hộp hộp giấy hộp xốp hộp mút gì là cũng được hết cứ mang gửi mẫu lên cho mình là mình làm được còn ở đây thì đa số mình làm hộp chợ nè đây mình đi mua hộp chợ về mình làm mình gai cái zip vô cho anh em thôi còn những anh em là có yêu cầu làm theo cái hộp của anh em thì cứ gửi lên đây tiếp tục nè vẫn là ăn bầu nè đánh bầu ít tiền thôi vẫn bầu đấy hai ăn bầu tiếp tục đánh bầu à trái này nó rung hơi chậm thì anh em lắc xong là cái máy nó sẽ rung một cái ngắn nè một ngắn đánh gà con gà đó thì đây là cái bộ bầu cua báo rung số mặt gắn chip chuẩn xác tuyệt đối 100% thì à, anh em nào lấy hàng thì về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình 09097044 thì hiện tại mình đang ở bến xe miền Đông Sài Gòn bên mình thì cung cấp đầy đủ buôn bán tất cả các mặt hàng về đồ chơi cờ bạc việt bầu cua sóc đĩa tài xỉu hoặc là bài lá thì anh em có nhu cầu thì cứ alo cái gì không biết không hiểu thì anh em gọi cho mình mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em cái gì hỗ trợ được thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em hết sức thì uh, mình cũng nói luôn một cái phần khi mà anh em mua hàng để cho anh em yên tâm hơn khi mà lấy hàng ở bên mình thì lấy hàng ở bên mình á mình có ba chi nhánh chính một là ở bến xe miền Đông hai là ở bến xe miền Tây còn ba là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội lấy hàng thì anh em cứ lên tận nơi xem hàng test hàng thoải mái trước khi anh em trả tiền anh em được test hàng thoải mái trước khi mà mình thanh toán còn trong cái quá trình mà anh em test hàng á anh em cảm thấy cái hàng nó ok hay là trong cái vấn đề mà mình buôn bán cho anh em mình có một cái mẹo gì đó mình lừa đảo anh em anh em cảm thấy nghi ngờ về cái sản phẩm mà anh em đang muốn mua thì anh em cứ đi về thoải mái anh em không mất một ngàn nào hết còn bên mình bán khi nào bán hàng mới lấy tiền còn khi mà anh em lên đây test hàng anh em thích thì anh em ra lấy còn không thích thì thôi mình không lấy bất cứ một ngàn nào tiền công của anh em thì cái đó mình nói luôn để cho anh em yên tâm thì uh, cũng cảm ơn em đã theo dõi hết cái video của mình nha cần hàng thì cứ alo cho mình nói chuyện trực tiếp thì nó sẽ nhanh hơn thì uh,